Ok hello, chào mừng tất cả anh em tiếp tục quay trở lại với kênh tiếng số kèo cũng như là cái kênh uh, ờ, tiếng bóng đá này nhé anh em. Thì cũng như những video trước, trước khi mà anh em xem nhận định về những video của tiếng ấy, anh em nhớ để lại cho tiếng hai cái lượt đăng ký theo dõi kênh nhé, để cho tiếng có thêm nhiều động lực để ra thêm nhiều video mới cho anh em tham khảo uh, các mã kèo sắp tới nhé. Thì uh, riêng vào cái ngày uh, 2 ngày 2 tháng 4 tại giải Ngoại hạng Anh thì có hai trận đấu được diễn ra, West Ham với Southampton này cùng với Newcastle với MU thì à, ở video này riêng cái trận đấu giữa Newcastle với MU thì Tiến cũng đã lên cho anh em à, cái trận đấu này tại cái kênh Tiến soi kèo anh em có thể vào để tham khảo nhé cái trận à, Newcastle với MU được diễn ra vào lúc 10 giờ 30 tối ngày 2 tháng 4 này đó tiếp theo đây tiếp theo đây tiến sẽ nhận định cái trận đấu còn lại tại ngoại anh vào ngày 2 tháng 4 cho anh em đó chính là trận đấu giữa cái thằng West Ham với cái thằng Southampton nhá đấy thì mà trước khi đến với uh, cái phân tích nhận định này cũng như những trận đấu kia tiến sẽ cho anh em xem về cái mã uh, mã kèo mà nhà cái đưa đưa ra trước trong cái cuộc đấu đầu này nhá để cho anh em tham khảo trước đấy thì à, anh em có thể thấy hiện tại nhà cái đã đưa ra mã kèo là đội chủ nhà West Ham chấp Southampton lần lượt với các mức chấp là nửa một 0.5 một hòa cùng với 0.25 đó tài xỉu cái trận đấu này đó chính là 2.25 cùng với uh, uh, 2.5 2.75 với hai hòa cái trận này đó ngoài ra còn có mã kèo chấp hiệp 1 với tài xỉu này nọ nữa rồi ờ, còn mã kèo phải gốc với trận đấu này là 10 hòa nha anh em tài xỉu phải gốc là 10 hòa và cái kèo chấp gốc là West Ham chấp uh, góc trước Southampton với mức chấp là 1.75 đó thì đây sẽ có rất nhiều mã kèo khi mà anh em chơi trên trang sẽ có chủ động chơi được các mã kèo như thế này đó rất là tiện luôn đúng không anh em thì trước khi đưa ra tỷ lệ kèo mà tiếng chọn thì anh em hãy cùng tiến đảo qua hãy đảo qua về cái tỷ lệ kèo mà mà à, tiếng đã à, chọn lựa chọn để cho anh em à, tham khảo trong cái video này nhá. đó anh em hãy cùng tiến đảo qua trước về cái phân tích cũng như nhận định về hai cái trận đấu này trước nhá, về cái hai cái cặp đấu này trước nha anh em đây thì anh em nhìn vào cái uh, uh, sơ đồ ra sân dự kiến của hai đội này Trước tiên thì nhà, các chuyên gia nhận định đã đưa ra cái sơ đồ ra sân dự kiến của hai đội cùng với là ra sân với sơ đồ là 4231 đó. West Ham sẽ có cái tiền đạo cấm cao nhất là Danny In cùng với cái bộ ba hỗ công cho thằng Danny In này, đó chính là uh, ờ, Benjamin Baueta cùng với cái thằng uh, Bowen. Đó cùng về Southampton sẽ có cái tiền đạo cấm cao nhất đó chính là Che Adam đó bộ ba mà hộ công cho này đó chính là cụ tiền đạo của Arsenal Theo Van Cott cùng với uh, Onkarat này hay là uh, ờ, Suleimana đó thì đây chỉ là những cái đội hình ra sân dự kiến mà mà mà chuyên gia nhận định để cho anh em tham khảo thôi nên uh, tiến sẽ không uh, nói rõ hơn về cái phần này nhé vì chắc chắn trước giờ ra sân uh, trước giờ bóng lăn ấy tầm một tiếng đồng hồ thì cái đội hình nó sẽ có chính thức lúc đó tiến sẽ uh, sôi kỹ hơn và đẩy kèo lên nhóm chuẩn hơn cho anh em vì hiện tại đây chỉ là những cái uh, đội hình tham khảo thôi chắc chắn nó sẽ biến đổi thay đổi rất là nhiều không có gì chính xác cái đội hình này cả đấy và tiếp theo đây anh em nhìn vào bảng xếp hạng của Anh hiện tại có thể thấy là hai cái thằng này West Ham với Southampton à, cuộc đối đầu này là cuộc đối đầu ờ, cũng như là cái trận chung kết uh, ở nửa cuối bảng xếp hạng nha anh em đấy thì West Ham có được 24 điểm uh, sau 26 vòng đấu còn cái hàng Southampton thì có được 23 điểm sau 28 vòng đấu mọi lợi thế tiến có thể thấy là đang nghiêng về phía West Ham nhiều hơn khi mà thằng này tuy đứng ở nhóm cầm đèn đỏ vị trí thứ 18 nhưng mà West Ham vẫn còn hai trận chưa đấu đó chỉ mới 26 trận thôi à, đang thi đấu ít hơn cái vị trí thứ 17 là Leicester đến là một trận đấu và chỉ kém vị trí thứ 17 là một điểm thôi và thậm chí là cái thằng West Ham này chỉ kém ờ, vị trí từ thứ 14, 15, 16 ba cái đội bóng này chỉ hơn cái thằng West Ham hai điểm thôi đó và ở vị trí thứ 12 cùng với 13 là chiếc thon Palace cùng với Wolverhampton cũng chỉ hơn ờ, West Ham 3 ờ, điểm mà thôi chỉ cần West Ham thắng trận đấu này chắc chắn West Ham sẽ vươn lên đến cái vị trí thứ 12 trên cái bảng xếp hạng đó còn riêng về cái thằng Southampton cũng đã có được đến 23 điểm dù cho đứng ở thứ uh, thứ mà cuối bảng xếp hạng với vị trí 20 nhưng nếu mà Southampton làm tốt ở trận này với một trận thắng thôi thì Southampton sẽ vươn lên đến từ vị trí thứ 14, 15 hoặc là 16 luôn. Nó thoát khỏi cái nhóm nguy hiểm luôn. Thì nhìn vào tổng thể từ cái à, bảng xếp hạng thứ 12 đến thứ 20 rất là hấp dẫn đúng không anh em? Chưa biết được là đội nào sẽ gớt hạng cho mùa giải này. Đó rất là cân bằng luôn. Cái giải đấu này phải nói đang là rất là hấp dẫn à, tại đấu trường châu hiện tại anh em nên không bỏ lỡ cái trận đấu tại ngoại anh nhé nhất là cái trận đấu ở đội cuối bảng như thế này đó nó thi đấu ở cuối mùa rất là quyết liệt luôn thì với đây uh, chỉ là cái bảng xếp hạng thôi anh em hãy cùng tiến đảo qua thêm về cái phong độ của hàng này nhé trước tiên thì anh em hãy nhìn về West Ham đội chủ nhà West Ham thì ở 10 trận thi đấu gần gần nhất ấy West Ham có được uh, ờ, 3 chiến thắng này ờ, rồi 3 trận hòa cùng với đó là 3 thất bại 3 thất bại ở 9 trận đấu gần nhất thôi nha anh em vì có một trận uh, gần đây trước Man City đã bị gián đoạn đó bị về lại ở những vòng đấu tiếp theo thì với cái phong độ này cũng khá là ổn cho West Ham không đến nổi tệ nha anh em đó nhưng ờ, khá khen khá khen cho cái thằng West Ham này là ở ba trận đấu mà gần nhất thì West Ham đã có được hai chiến thắng và một thất bại đặc biệt trong hai trận thắng của West Ham là hai trận thắng trước cái thằng ak tại cái cúp ch 2 cúp C3 anh em gọi tắt là cúp C3 châu Âu và không để thủng lưới bàn nào đó ở lượt đi thì West Ham thi đấu trên sân nhà của ak đã hạ hàng này với tỷ số 2-0 và lượt về trên sân nhà của West Ham thì West Ham đã đánh bại hủy diệt ak với tỷ số là 4-0 đó và chen vào giữa hai trận đấu này đó chính là West Ham đã đụng độ Aston Villa tại ngoại Anh ngay trên sân nhà của mình và đã hai đội đã hòa với tỷ số là một đều đó một phong độ ờ, khá là tốt ở những trận đấu gần đây dành cho West Ham còn về đội khách ờ, về đội khách ờ, Southampton thì chỉ có được hai chiến thắng hai hòa và phải nhận tổng cộng là 6 thất bại ở 10 vòng đấu gần nhất trên mỗi đấu trường đó một cái phong độ không được tốt cho lắm dành cho Southampton đó một nha anh em và ba trận gần nhất thì Southampton cũng không biết được cái mùi chiến thắng luôn với hai hòa nè một hòa không không trước MU cùng với một trận hòa ba đều trước Tottenham à, và đó cùng với đó là một cái thất bại hai không trước Benford ngay trên sân nhà của mình à, và trước đó nữa thì uh, Southampton đã có được một trận thắng trước Leicester đó thì nhìn sơ qua thì có phong độ của Southampton cũng không đến nổi tệ nha anh em khi mà một thắng hai hòa và một thua ở bốn trận thi đấu gần nhất và đặc biệt hai trận hòa của thằng Southampton là hai trận hòa trước các ông lớn nha anh em như là trận hòa không không trước MU này cũng như trận hòa ba đều gần nhất mới đây trên sân nhà của mình trước cái thằng Tottenham đó chỉ là hòa chứ cái ông lớn thôi một cái phong độ cũng ờ, khá là tốt ở những trận đấu gần đây rồi và tiến sẽ cho anh em xem thêm về phong độ sân khách cũng như sân nhà của hai đội trong cuộc đối đầu này nha thì nhìn về cái phong độ sân nhà thì anh em có thấy là thành West Ham có cái thành tích khá là tốt trên sân nhà luôn đó bất bại liên tiếp 4 trận với hai trận thắng cùng tỷ số 4-0 trước AEK tại cúp C2 cũng như là trận thắng 4-0 trước Nottingham Forest tại ngoại Anh. Đó, cùng với đó là hai trận hòa cùng tỷ số một đều trước Chelsea với Aston Villa thì một cái phong độ ờ, cực kỳ tốt trên sân nhà của West Ham nha anh em còn về đội khách Southampton thì Southampton đã có 5 chiến làm khách gần nhất và chỉ mang về được ờ, một chiến thắng, một trận hòa cùng với ba thất bại. Đó, nhưng anh em nhìn vào chiến thắng của Southampton này, đó là chiến thắng trước ông lớn Chelsea cũng như là trận hòa gần đây nhất trên sân khách trước MU tại Old Trafford. Đấy một cái thành tích cũng ờ, không đến nổi tệ dành cho cái thằng Southampton nhé anh em thì với những gì tiến đã phân tích trước khi đưa ra tỷ lệ kèo ấy thì anh em hãy cùng tiến nhìn qua thêm về cái à, lịch sử đối đầu của hai đội nha cũng như một số ít thông số khác thì ở à, bốn lần đụng độ nhau gần nhất bốn lần gần nhất nha anh em thì tên hoàn toàn nắm mọi lợi thế trước à, cái thằng West Ham luôn đó với hai chiến thắng 3-2 cùng với 3-1 này đó một thắng này một chiến thắng 3-2 tại ngoại hạng Anh cùng với một chiến thắng 3-1 tại cúp FA nó cùng với đó là hai trận hòa 0-0 với một điều thì à, cái à, nói chung về cái lịch sử đối đầu thì Southampton hoàn toàn à, à, trên cơ so với West Ham khi mà bất bại liên tiếp 4 trận luôn đó với hai thắng hai hòa và tiến sẽ cho anh em xem thêm về cái à, à, thông số khác của hai đội này đó thì ở à, ở tổng cộng là 8 trên 10 trận đấu đầu nhau 8 trên 10 trận đấu đầu nhau gần nhất thì cả hai đội đều về với cái mức là xỉu bàn xỉu thẻ nha anh em xỉu thẻ phạt đó đều có dưới 4.5 thẻ phạt mỗi trận ở 8 trên 10 trận đối đầu mới đây một cái thông số anh em có thể đầu tư vào mức xỉu thẻ xỉu thẻ 4.5 ở trong cuộc đối đầu này đó cùng với đó anh em cũng có thể đầu tư thêm cho tiến vào cái mã kèo là cả hai đội cùng ghi bàn đó vì à, ba uh, trận đối đầu gần nhất cả hai đội đều có được bàn thắng vào lưới đối phương cũng như bốn trận gần nhất thì Southampton không thua trước West Ham thì với những thông số này trước tiên anh em có thể đầu tư cho tiến vào mã kèo là xỉu thẻ 4.5 ở trận này cùng với mã là cả hai đội cùng ghi bàn đó và tiếp theo tiếp theo quay lại với tỷ lệ kèo mà nhà cái đưa ra đó cũng như cái phong độ cực kỳ tốt của West Ham trên sân nhà và sân khách thì Southampton cũng làm rất tốt đặc biệt là những trận đấu mà đối đầu với các ông lớn đấy thì với cái mã kèo hiện tại tiến lại nghiêng cho anh em nằm vào cái mức là tài 2.25 đó vì sao vì sao nằm tài 2.25 thì anh em thấy này West Ham ở cái trận đấu gần nhất ở trận đấu gần nhất trên sân nhà West Ham cũng đã làm rất tốt với ờ, trận thắng là 4-0 còn về cái thằng là Southampton những trận đấu gần đây thì nó đều đụng trước những đội bóng lớn thôi đó đội bóng lớn như là MU phải làm khách trước MU hay sao hay là Chelsea thì nó chỉ có tối thiểu một bàn thắng cùng với không có trận thắng nào thì đó chỉ chỉ là những ông lớn thôi anh em còn với cái một cái thế trận mà phải đụng những đội bóng nhỏ như là à, đội bóng nhỏ như là cái thằng à, West Ham đặc biệt là đang cạnh tranh gây gắt cái vị trí mà lên hạng ở mùa giải năm nay thì chắc chắn cái trận đấu này sẽ diễn ra rất là quyết liệt đúng không anh em rất là quyết liệt sẽ dẫn đến à, à, những cái pha phản công nè đó những cái pha phản công của từ Southampton và tiến tin chắc với trên sân nhà West Ham sẽ chơi à, à, ép săn cũng như là chơi tấn công ngay từ đầu trận ở trận đấu này trước Southampton và Southampton nếu như nếu như mà tận dụng tốt cơ hội cũng có thể đâm được thủng lưới vào cái thằng West Ham này đấy cho nên xét về tất cả thì tiến lại ưu tiên cho anh em vào cái mã kèo là tài 2.25 nếu lỡ như đen đi đen thì anh em chỉ uh, hai đội mà hòa nhau với tỷ số một đều đi đen anh em trong trường hợp đen thì anh em chỉ thua nửa mâm trận đấu này thôi nếu như mà anh em muốn chắc hơn anh em có thể dằn thêm cái tỷ số 1-1 cho tiến đó để tránh cái việc thua tha ok thì à, với những cái gì mà tiến đã phân tích cũng như về thông số lịch sử đối đầu nè và tỷ lệ kèo tiến sẽ chốt cho anh em các mã kèo sau nha kèo thứ nhất là anh em vào cho tiến cái mã kèo là xỉu thẻ 4.5 ft này đây là kèo đầu tiên thứ hai là cả hai đội cùng ghi bàn đấy đó thứ ba thứ ba là anh em vào cho tiến mã kèo là xỉu 2.25 ft thứ tư là anh em dằn cho tiến dằn tỷ số một một cả chặn dần một một mà ok cho anh em dần một ít dần một ít uh, ờ, tỷ số ft ok chưa thì đây tiến đã ghi rất là rõ ràng rất là kỹ cho anh em có thể đầu tư vào những mã kèo này luôn riêng mã kèo ờ, thẻ cũng như cả đội cùng ghi bàn cùng với cái mã kèo là là tỷ số 11 thì anh em chỉ có thể chơi được trên trang thôi đó chắc chắn thầu cò nó sẽ không có cái mã kèo này cho anh chơi ok cho anh em thì đây chỉ là những cái đọ những cái mà mà dự định dự kiến của uh, ờ, tiếng trước cái giờ bóng lăn mà thôi đó vì hiện tại trận đấu này được diễn ra vào ngày mơi nhưng mà tiến nhận định sớm cho anh em để có cái đề xuất từ youtube ấy để cho anh em có thể uh, tham khảo cái video về cái nhận định của tiến trong cái trận đấu này đó anh em kết thì anh em vào còn không thì anh em xem như tham khảo thôi còn những cái mã kèo chuẩn hơn thì tiến sẽ đẩy riêng lên trên nhóm trước giờ bóng lăn tầm một tiếng đồng hồ nha anh em à, vì khi mà tiến biết được cái đội hình thông tin chính thức về hai đội ấy, lúc đó thì tiến sẽ à, à, lựa chọn được những cái mã kèo nó chuẩn hơn cũng như là biết được cầu thủ nào chơi với sơ đồ nào và những cái thằng trụ cột nó có ra sân hay không đó thì lúc đó những má kèo tiến đẩy lên nhóm cái tỷ lệ thắng nó sẽ cao hơn rất là nhiều còn những anh em nào nào mà mà mà muốn uh, vào nhóm lấy kèo cũng như là đang thu tha sau bờ muốn cùng tiến đồng hành ở những trận đấu phía trước thì cứ liên hệ ngay cho tiến qua cái số zalo 0963 731 346 tiến sẽ đưa tất cả anh em vào nhóm nhưng với một điều kiện nha anh em một một một điều kiện nha cái nhóm của tiếng nói thẳng ra là nhóm miễn phí không thu lọc lá không thu phí gì từ anh em hết nhưng bắt buộc anh em phải có được hai cái điều kiện mới có thể vào nhóm của tiếng đấy thứ nhất thứ nhất là anh em phải có một cái số vốn đúng không anh em tìm đến tiếng phải có vốn mới gỡ gạt được thứ nhất là có một số vốn một hai củ trở lên còn cầm vài trăm tốt nhất đừng liên hệ tiếng nha mất thời gian của nhau thôi không làm được gì hết đó số vốn một hai củ trở lên thứ hai là anh em phải có được một cái số tài khoản ngân hàng có xài cái chuyển khoản online đấy để có thể ờ, đăng ký một cái trang chơi trực tiếp như là tiếng đó để cùng đồng hành với tiếng để chủ động cầm một cái trang như tiếng nè thích vào mã nào vào nếu mà mã kèo khó quá có thể đợi bóng lăn à, 10 phút 15 phút gì đó rồi anh em vào kèo cũng chữa muộn đúng không vì mình chủ động cầm trang mà không có bị mắc phí gì hết đó mà còn ăn cao nữa chứ không có phải mà chơi như là báo ngoài chứ bao bốn tiếng nhà chơi qua thầu qua cò chẳng có lợi ích gì hết á như là chơi nuôi như mấy thằng thọ nuôi cho mấy thằng cò nó nó nó nó no thôi đó tốt nhất anh em chỉ chơi chỉnh trang như tiếng thôi nha đấy thì nếu như đạt đủ hai cái điều kiện đó mà muốn cùng với tiến đồng hành ở những trận đấu phía trước mà muốn gỡ gạt muốn ờ, vào bờ thì cứ liên hệ ngay cho tiến ok cho anh em thì uh, tiến muốn anh em liên hệ cho tiến bằng cái cách là qua cái zalo nhé 0963 uh, ờ, tiến có để phía dưới góc video này đó còn những cái thông tin liên hệ khác như là telegram hoặc là uh, facebook hay là fanpage gì đó thì anh em cứ bấm vào trực tiếp cái phòng mô tả của video này đó à, thì mỗi video mỗi video tiến đều dán cái đường link ở dưới phần mô tả ấy anh em chỉ cần bấm vào video anh em xem thì anh em bấm vào cái phần mô tả anh em sẽ thấy được uh, những cái đường link của các ứng dụng này đấy đấy thì anh em chỉ cần click vào thôi là anh em sẽ vào được những cái đường link như là telegram fanpage hay là cá nhân facebook cá nhân của tiến đấy còn những anh em nào mà không biết vào những đường link này anh em có thể liên hệ trực tiếp qua cái số zalo của tiến ok cho anh em